Chào anh em, thì ờ, ngày hôm nay cơ sở tôi lại tiếp tục làm clip để giới thiệu đến cho anh em đi chơi tài xỉu Đi lắc tài xỉu bịp, à, đi đánh tài xỉu bịp ở sòng giới Có cái hiệu quả khi mà anh em sử dụng cái bộ hột tài xỉu của bên cơ sở bên tôi Nó sẽ hỗ trợ cho anh em có thêm cái tỷ lệ 7-80% tỷ lệ chiến thắng khi anh em sử dụng cái bộ hột tài xỉu của bên cơ sở bên tôi Thì cái bộ hột tài xỉu ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến cho anh em làm tay cái đó chính là cái bộ hột tài xỉu lắc theo ý muốn anh em có thể lắc cái bộ hột tài xỉu này giữ tài giữ xỉu tùy theo ý muốn của anh em đó và kết hợp với cách lắc tài xỉu cách lắc hột tài xỉu của bên cơ sở bên tôi thì anh em có thể sử dụng cái bộ hột tài xỉu này anh em ra sòng sới hay là sân chơi lớn hay là đấu trường anh em có thể uh, chơi được anh em nhé thì cái bộ hột này thì hoàn toàn là không tăng tích và anh em có thể lắc cái bộ hột này đi theo ý muốn của anh em giữ tài giữ xỉu tùy theo ý muốn anh em nhé hoàn toàn là không tăng tích Đấy, bao cho anh em ăn thua trẻ hột luôn thì với cái bộ hột tài xỉu này thì khi anh em đi lắc ở dòng sới thì nó sẽ đi đều cho anh em chén tài chén xỉu tỷ lệ là 5 năm và khi anh em lắc cái bộ hột này thì cái bộ hột này tỷ lệ nó ra những cái chén bão rất là cao anh em nhé đó thì với một bộ hột mà để cho anh em ra sòng sới anh em chơi nó có đầy đủ yếu tố như cái bộ hột mà tôi muốn giới thiệu cho anh em ở đây thì nó có đầy đủ yếu tố như sau thứ nhất là tỷ lệ nó đi đều cái thứ hai là anh em có thể lắc cái bộ hột này nó đi theo ý muốn giữ tài giữ xỉu theo ý muốn anh em nhé và cái thứ ba đó chính là cái tỷ lệ lên bão rất là cao và cái thứ tư cái cuối cùng mà rất là nhiều anh em sợ hay là không yên tâm thì đó chính là cái hoàn toàn là không tăng tích đó với bấy nhiêu yếu tố là anh em cũng có thể ra bất cứ sòng sới nào anh em chơi rồi thì uh, trước tiên thì không làm mất nhiều thời gian của anh em và bây giờ tôi sẽ đi vào test cho anh em xem trước tiên là phần tăng tích của cái bộ hồn tài xỉu này nó như thế nào anh em nhé đầu tiên dọi đèn cho anh em này một rất là trong đúng không nó muối thì nổ đúng không ạ nước muối nổi rất là đều anh em vớt một này nước anh em vớt hột anh em vào khô anh em lau sạch đi để tránh tình trạng là nước muối nó sẽ bám vào mặt hột kẽ hột của anh em nó lắc không đúng theo tỷ lệ mà bên cơ sở tôi đã làm vô trong cái bộ hột tài xỉu 2020 lắc theo ý muốn này cái cuối cùng nữa là ừ. chính là cái nam châm không hít đúng không em nam châm thì hoàn toàn là không hít nhé thì vừa rồi tôi đã thử cho anh em về cái phần tăng tích của cái bộ tài xỉu này thì bây giờ tôi sẽ đi vô tôi test cho anh em xem là cái bộ hột này nó có hiệu quả như lời tôi đã nói hay không anh em nhé đó nắp thì hoặc là nắp chợ bây giờ test cho anh em tỷ lệ đi đều của bộ hột xỉu đúng không ạ một hai sáu lên tài ba năm sáu đúng không anh em số xỉu hai hai bốn đó, anh em nhìn cái bộ hột nó lên đôi lên cặp rất là nhiều anh em nhé tiếp tục test cho anh em này đó 156 bộ hột đi rất là đều và bây giờ tôi sẽ đi vào test cho anh em à, cái cách lắc giữ tài giữ xỉu lắc bộ hột tài xỉu này đi theo ý muốn của anh em này đó. bộ hột tài xỉu này và cái cách lắc hột tài xỉu của bên cơ sở bên tôi nó chính là cái hàng độc quyền anh em nhé chỉ có duy nhất một mình cơ sở bên tôi mới có cái bộ hồ tài xỉu 2020 lắc theo ý muốn này và cách lắc hồ tài xỉu mới nhất hiện nay test cho anh em cách lắc giữ tài giữ xỉu này 246 giữ luôn tài cho anh em vài chén nhé 256 đúng không ạ đi đúng một hồi duy nhất 446 đó cặp rất là nhiều đúng không ạ tiếp tục chén này xuống xỉu xuống xỉu 135 giữ luôn xỉu cho anh em vài chén anh em nhé 136 đúng không ạ tiếp tục vẫn là xỉu 122 lên cặp lên đôi rất nhiều anh em nhé Đó, ờ, 115 này test cho anh em một chén cuối cùng vẫn là xỉu anh em nhé đó thì à, anh em nào có nhu cầu muốn sở hữu cho mình cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn là không tăng tích lắc theo ý muốn lắc giữ tài giữ xỉu tùy theo ý muốn anh em nhé thì anh em hãy liên hệ với tôi theo hai số điện thoại ở trên màn hình để anh em được tư vấn 24 trên 24 và anh em có thể đến trực tiếp cơ sở bên tôi cơ sở bên tôi ở bến xe miền Tây đó thì anh em nào đến được cơ sở bên tôi thì anh em sẽ thứ nhất là được thử tăng tích và được tư vấn trực tiếp và được học cái cách lắc này trực tiếp thì anh em sẽ hiểu rõ hơn hay là biết nhanh hơn về cái cách lắc của tài xỉu mới nhất hiện nay của bên cơ sở bên tôi thì anh em nào đang xem video hãy à, đăng ký kênh để anh em được theo dõi những cái video mới nhất mà bên cơ sở bên tôi sẽ đăng tải lên thì video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn may mắn anh em nhé